chỉ ta hai tia có dấu tu sao cô chỉ ta hai tia có dấu tu phê chùa yo ti y giao e cú yo kê cú lu có cú jin có lu có chi te jo como 去走。